bữa hôm nay à, mình ở nhà mới làm à, xong một số việc bây giờ ra xong cái à, mình quay cái điểm câu cá của thằng em để đăng lên giới thiệu cho các bạn nào mà có yêu thích môn câu cá ra đây để câu ủng hộ ngoài câu cá thì nó còn à, các dịch vụ khác như uh, câu xong rồi ta chế biến tại chỗ luôn Đây. cao cá này là ở à, còn ông ở phân hòa xã tân khánh trung huyện lấp Giò, tỉnh đồng tháp à, nó nằm cặp con sông tiền cá này là cá nuôi ra nuôi sẵn rồi mình câu ờ, vô vé thôi vé không có nhiều ba chục ngàn